về vấn đề cây cảnh là bây giờ đừng gọi cho bên này nữa nói lằng nhằng nhiều quá cơ ta bảo là cuộc đời sang trang mới rồi thì còn cái gì đấy ông làm gì đấy à ở đâu vào đây Ừ. đi ra kia à? ở đâu vào đây gọi điện thoại cơ quan gọi điện thoại chùa đấy, dạ. đấy à hả à? từ đấy dạ. cho gọi mấy cuộc rồi gọi 11 cuộc mà 11 cuộc có gọi đi nước ngoài không không ông đi ra ngoài kia đi ra ngoài kia khổ, khổ, khổ quá nhỉ tớ Mày, là, tôi là... gọi tôi gọi bảo vệ lên đây bây giờ đấy nhá bảo vệ thì tớ đến đây là, là giám đốc mà đến gặp giám đốc gì tôi thông báo cho ông biết là giám đốc bây giờ được thuyên chuyển đi làm công tác khác rồi nhá không còn ở đây nữa khổ Ô, ờ, quá nhỉ ông tớ đến đây tớ nhận ờ, công tác ờ, nhận công tác cái gì cái tổ thi công nó ở dưới nhà ngang gì à xuống đấy mà nhận công tác nhá tớ kìa khổ quá đi, tớ đi, không phải gặp đi, công nhân đi khổ quá tớ là giám đốc đây ông là giám đốc á ờ giám đốc bốc bốc cái gì bốc giám đốc tôi hỏi ông bốc cái gì bốc giám đốc bốc gì cái gì bốc bốc giám đốc cái gì bốc quá nhỉ cái giám gì đốc. bốc bốc cái gì à giờ khổ quá cơ tôi tự giới thiệu tôi giám đốc huỳnh bánh bốc định đấy thế hóa ra ông là ông nào thế hóa ra anh là anh bốc đấy ạ à. anh đến nhận công tác ạ à? à. ôi rồi ôi khổ quá thật thôi em lại cứ, không khổ anh anh anh anh anh ngồi đây ạ dạ, ừ. dạ em, em mời anh ạ ui giời ơi không anh bốc ui giời không khổ quá anh đến rồi anh không báo trước đâm ra là anh à, anh anh anh là anh là huỳnh bánh bốc đến nhận công tác ạ à. ờ. ui giời đấy anh thì sao anh không bảo các cụ nhà mình đặt cái tên ờ, ví dụ như là huỳnh bốc bánh chẳng hạn nghe cho nó no đủ chứ lại bánh bốc nghe cái như là anh bốc cái gì ấy. bốc cái gì khổ quá anh anh tại ờ, em thấy anh ăn mặc giản dị quá đâm ra em lại hơi bị coi thường em nghĩ là giám đốc là nó phải nguy nga tráng lệ lắm chứ ai nghĩ nó lại như thằng bả gà thế này bả gà là thế nào dạ. này tớ nói cho cậu biết nhé các cụ ta ngày xưa có câu Đừng nhìn thấy vua ăn mặc giản dị mà coi thường. Dạ à. Dạ vâng em biết rồi ạ. Dạ vâng, vâng ạ. À, thôi ờ. em em em em ờ, uh, xin lỗi ạ. Dạ. Em luôn nhá. em tự giới thiệu. À. Em là trợ lý của anh ạ. À. Em trợ lý giám đốc ạ. À. Vâng, thế bây giờ anh về nhận công tác ạ. Vâng, thế em xin phép là anh em mình làm việc luôn ạ. Vào việc luôn nhá. Vâng ạ. Tớ nhắc cậu hôm nay là cậu đi muộn đấy nhá. Ơ, à, anh ơi không ạ anh ơi chắc là tại đêm hôm qua anh biết sáng nay anh đến nhận công tác đâm ra là anh sốt sắng với công việc quá anh đến sớm chứ không phải tại em đến muộn đâu ạ bây giờ mới là đến giờ làm việc của cơ quan đấy ạ thế hả dạ vâng ạ thôi vào việc luôn nhá dạ vâng ạ này à, thế à, công ty mình là có cái à, cái tượng đài à, ở công viên hoành văn tráng đến đâu rồi nhỉ hoàn thành rồi anh ạ à, à tôi chết rồi anh ơi đấy bây giờ nhắc đến cái tượng đài đấy bây giờ em mới phải đề đạt với anh luôn thế này như nào dạ báo cáo với anh là thế này sau khi mà cho đặt tượng đài lên à. thì mình mới phát hiện ra là cái móng của cái nền đó là là là nó hơi yếu ạ hơi yếu ạ dạ vâng cho nên hôm nay anh ờ, anh ký luôn cho em cái quyết định gọi là bổ sung kinh phí để em cho triển khai luôn ạ ờ kinh phí bổ sung là thế nào sắp đến ngày khánh thành rồi bây giờ mới bổ sung kinh phí để để, để làm móng thì làm sao có kịp không ơ sao lại không kịp à anh anh ơi anh không biết năm ngoái đây này công ty mình cũng nhận một cái công trình uh, cầu vượt đấy 8 giờ sáng cắt băng Khánh Thành nhá 6 giờ sáng bọn em còn bắt đầu mới đi cho bắt bu lông ốc vít Có làm sao đâu Chà, Vâng ạ à. Với lại Nếu như sợ mà không kịp ấy ừ. Thì ờ, ví dụ đến ngày Thì mình cứ cho phủ một lớp ờ, bê tông mỏng mỏng lên à. Sau đó mình lát đá hoa bóng lừ lên à. Xong đó là cắt băng Khánh Thành Bàn giao các hạng mục công trình xong Đêm mình lại đào lên mình làm tiếp công ty mình từ xưa tới nay vẫn có truyền thống là làm như thế đấy anh ạ truyền thống hả dạ vâng ạ anh anh anh, anh ký luôn hộ em ạ ờ thế được rồi thế thì ký theo truyền thống nhá dạ vâng ạ này tớ mới về đây nhận công tác dạ cậu là trợ lý cho tớ dạ vâng thì ờ, cậu phải mách bảo tớ nhá đừng để cho tớ ký bừa ký ẩu nhá chứ anh yên tâm ừ. em sẽ quân sư cho anh ạ ký dạ vâng ạ rồi em cảm ơn anh ạ ờ, tiện đây em cũng xin nói luôn với anh tức là ờ, em đã cho trồng xung quanh tượng đài rất nhiều các loại hoa tốt vâng ạ đầy đủ tất cả các loại hoa tốt hoa lan hoa huệ hoa cúc hoa đồng tiền mấy hôm vừa rồi mưa to đất ẩm hoa mọc nhanh lắm đến hoa cứt lợn còn mọc còn mầm cơ mà à, đừng có thấy người ta ăn mặc giản dị mà trồng cả hoa cứt lợn vào đấy đâu nhá không em có dám trồng hoa cứt lợn vào người anh đâu em bảo là ý em nói là em có cho trồng tất cả các loại hoa ừ. và còn có cả hoa hồng nữa tốt cứ trồng sen kẽ thế là tốt đây một khóm lan kia một khóm huệ đây một khóm hoa hồng chứ đừng trồng một loạt hoa hồng với nhau monoton lắm hiểu monoton là gì không không em không biết ạ như là không, không không như anh ơi hình như là anh chưa hiểu ý em như nào em nói là ngoài tất cả các loại hoa ra ừ. có cả hoa hồng ừ. em còn trồng thêm cả hoa hồng nữa ừ hoa hồng là hoa hồng còn gì nữa ở ngoài chợ bán mấy chục ờ, một một trăm ờ, bông không phải em nói là ngoài hoa hồng ra còn có cả hoa hồng nữa hoa hồng nó chả là hoa hồng nữa là hoa gì anh anh ơi hoa hồng nghĩa tức là ngoài hoa hồng ra còn có cả hoa hồng nữa tôi hỏi thật nhá cậu có bị ấm đầu không thì hoa hồng nó không là hoa hồng nó là hoa gì anh ơi anh à, cho phép em hỏi anh một câu nhé thế trước khi anh được di rời về di rời đâu trước khi tôi, anh tôi làm mồ mả sao mà cậu di rời em em xin lỗi trước khi anh được thuyên chuyển về đây công tác ấy trước khi anh về đây làm sếp ấy anh đã từng làm sếp ở đâu chưa làm rồi ở đâu ạ chi hội trưởng chi hội sinh vật cảnh thôi ôi rồi thảo nào thôi bây giờ thế này em gợi ý cho anh thế này hoa hồng ở đây ấy hoa hồng của em là nó nó không phải là cái hoa hồng mà người trần mắt thịt người ta nhìn vẫn nhìn nhận đâu hoa hồng của em nó ờ, thế này này xong người ta cứ bó thành ờ, từng xếp từng xếp một thế này này giống như là nó như cục gạch ấy đấy lạ nhỉ cậu ví hoa hồng với viên gạch chả hiểu thế nào tức là nó nó thế này này thế nào người ta bó thành từng thép từng thép một ý nào dưới nó có để seri mà xé là rách mà tiêu là hết đi dài tiền thì nói luôn là tiền thế lại cần cái cục gạch hoa hồng thì nó là tiền chứ còn là cái gì nữa thì anh thì em biết đâu anh là giám đốc em biết đâu anh thì mũi thì to mà óc lại bằng quả nho thế. thôi được rồi thế ờ, vấn đề đấy ờ, chia chác thế nào đây anh ơi à. anh mới về ừ. cho nên là thôi thì trước lạ sau quen thì em cũng cởi mở luôn ừ. công ty mình là từ trước tới nay cứ sau mỗi một công trình nào đấy à. thì thường thường bao giờ nó có cái barem tức là em mà hít được gần này ừ. thì ít nhất em cũng phải cho anh đớp được phải bằng gần này <laughs> ít nhất anh cũng phải được cái này đấy là ít nhất em nói ít nhất đấy vâng. đây là thùng rác không em nói như thế để anh dễ hình dung ví dụ như em được bằng gần này à. thì anh cũng phải được bằng gần này giời. Thôi rồi, biết rồi, biết rồi, để xuống Biết chưa Biết rồi Em nói thế cho anh dễ hình dung thôi Ví dụ vâng. là cậu bằng đây Vâng, thì anh bằng người này ừ. Để xuống, đấy nó là cái thùng rác vâng. Khổ quá cơ <laughs> Phần vâng. của cậu cầm về đấy Vâng, đây, đây, đây, em xin đây là của em ừ. Vâng, đấy Thế được gói gì? Vẫn có tỷ lệ như thế từ xưa tới nay rồi Thế hả? Dạ vâng, anh ừ. yên tâm vâng. Thế là tốt đấy Vâng ừ. Thế là, ờ, thôi à, em xin phép thì em em, em luôn ấy. vâng em đi cho chị ờ, làm cái móng cho nó cẩn thận nhé dạ vâng anh yên tâm thì mới rút được tiền ra dạ vâng anh yên tâm em đi đi ạ à này này này cái gì đó bảo đây tớ nghe nói công ty mình là có một cái ờ, dự án gì lớn lắm cơ mà công ty mình thì có rất nhiều các dự án mà ừ. dự ờ. án nào cũng đều lớn cả anh không. muốn vâng. hỏi là dự án nào tớ thấy có một cái gì mà mà treo vườn vườn làm gì có cái vườn làm nhỉ có khổ quá vườn thì treo à ui giời không khổ quá nó không phải là cái vườn anh ngồi xuống đây em trình bày với anh thế này ừ. khổ, khổ quá là anh lại bảo là cái vườn công ty mình ai lại đi lại xây dựng vườn là cái gì đấy là cái công trình nhà, nhà vệ sinh công cộng cấp quốc tế à vâng nhà vệ sinh công cộng cấp quốc tế à dạ vâng thế, thế đây, đây. đây em em trình bày luôn với anh thế này đây dạ đó đây bọn em kết hợp rất nhiều các loại kiến trúc kiến trúc em kết hợp giữa kiến trúc của Indonesia này ừ. có pha chút Ấn Độ này bổ sung tí của Lào này ừ. hao hao một tí của của của, của, của Pháp này ừ. lại ờ, giống cái bản nháp của tòa thánh Vatican này ừ. lại hơi phăng đi một chút của Ý này ừ. nói chung là anh em mình mà không làm là rất phí đấy vì nó lai tạp nhiều quá nó lai tạp thế liệu bố mẹ nó có nhận ra nó không cần nó nhận ra anh ạ à nó nhận ra hay không không quan trọng à. miễn làm sao mình vẽ ra thật nhiều các loại kiến trúc như thế này Đấy, à, à. thì mình mới mới ờ, rút được uh, à, à, hoa hồng rồi, rồi đấy vâng, thế thế thế rồi cái công trình cho em mình đặt tên nó là cái gì dạ bọn em tạm đặt nó là vườn vệ sinh babylon ạ tốt tốt đấy ờ thế nhưng mà này thế làm sao nó lại treo cao thế thì đi vào thế nào dạ treo cao như thế bởi vì là cấp quốc tế cho nên là mình phải làm ở trên cao nó phải đặc biệt ờ, anh hiểu không ờ. để cho là mà lại ờ, kiến trúc nó lại đa quốc gia như thế để, để bất kỳ khách nước ngoài người ta đến người ta nhìn thấy trong đó có hình bóng quê hương người ta ở trong cái toilet đấy anh ờ, hiểu không ờ. vâng đấy cho nên em cố tình làm ở trên cao ờ. thế làm sao lại phải đặt ở trên cao ra dạ, anh anh anh vẫn chưa hình dung ra được ạ à? chưa bây giờ thế này nhá em nói ví dụ như là ở bên uh, thông tin ừ. người ta có công nghệ không dây ừ. thì bây giờ anh em mình trong ngành xây dựng thì mình gọi là uh, áp dụng cái công nghệ không ống ấy. À, Dạ vâng. Không ống là thế nào nhỉ? Nhà vệ sinh mà không có ống, đúng không? Vâng. Thế nó lại treo ở trên cao kia. Vâng, phải làm trên cao chứ anh. Ờ, đặc biệt nữa. Thế thì đi vào. Vâng. Xong rồi. Vâng. Dập nước một phát. Ôi giời ơi. Cái nó quá hết vào mặt à? Không. Vâng. Mặt nó ở trên sông Hồng chứ mà. Đọc trên sông Hồng? Dạ vâng. Thế liệu có khả thi không? Sao lại không khả thi à anh? trước đây người ta còn nghĩ được ra cả một cái dự án là thay thay nước của một cái hồ ở giữa lòng thành phố người ta còn làm được cái việc như thế người ta còn nghĩ ra được thì bây giờ em làm toilet trên sông hồng là chuyện bình thường có cái gì đâu mà không cảm thấy thế à vâng thế nhưng mà vệ sinh môi trường xung quanh sao anh hoàn toàn yên tâm anh lại ngồi xuống đây em trình bày với anh em đặt trên sông hồng ờ tại sao em lại đặt trên sông hồng bởi vì là khi giật nước một cái à. nó quá luôn xuống sông hồng nước trôi đi trôi đi xong nhớ không trôi sao? Không trôi được thì mình rút gươm mình chém xuống. Làm sao lại phải rút gươm chém xuống nhỉ? Ơ, à, thế anh không nghe cái các cụ ngày xưa vẫn có câu là rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh à? Đấy. À. Đấy nó chảy mạnh nó mới trôi hết đi. Rồi rồi, rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Vâng. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Câu này trong phim bao công. Ờ, phim bao công tôi xem mãi rồi các cụ nào ơ thế bao công thì anh em mình chả gọi bằng cụ anh định gọi bằng anh à anh là cứ hay cái bị bệnh cái bệnh gần chùa gọi bụt bằng anh thì, dạ. tại sao em lại làm ở trên cao ờ bởi vì nếu mà làm trên cao thì cần phải có rất nhiều cột rồi có. mà muốn có được nhiều cột thì anh em mình phải có rất nhiều lồng sắt à lồng sắt à dạ vâng thì có nhiều lồng sắt thì anh em mình mới ờ, à lại ờ, hoa hồng rồi rồi dạ vâng, rồi, rồi, rồi, rồi, em trình bày luôn với anh dạ báo cáo với anh ừ. công trình đấy chỉ ừ. cần đến 150 cái lồng sắt là vừa rồi nhưng em cứ mạnh dạn em ghi luôn vào đây là 400 đi 400 400 cái lồng sắt đi tớ chưa hiểu mình cần có 150 mà cậu đưa lên 400 là thế nào nhỉ sau đấy mình rút đi là vừa Rút đi là vừa Dạ vâng Thế là thế nào? 150 cái lồng là đảm bảo chất lượng rồi, à. kỹ thuật rồi Bây giờ còn 250 cái lồng nữa thì anh em mình dùng nó à. để mà quy đổi ra dạ, Hoa hồng Hoa hồng Rồi, rồi, Đấy, rồi, rồi. Anh... được rồi, được rồi Thế Ký luôn dự án này Anh ký luôn ký em luôn Vâng, đấy. Biết thế này về đây nhận chức giám đốc từ năm ngoái có phải đớp được mấy cái nhà vệ sinh không? <laughs> Dạ vâng ạ. Dạ, dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ, em xin. Thế, ờ, thưa anh ạ, thế ờ, có lẽ em xin phép em đi cho triển khai luôn triển khai luôn đi dạ vâng ạ ờ, ờ. Vâng. à em gửi anh dạ. rồi rồi này rồi. này rồi đứng lại đứng lại rồi rồi rồi rồi nữa à dạ. thôi em không thôi được à khổ quá làm sao đấy cái gì đấy làm cái gì đấy hả báo dạ, cáo anh em phải tránh cho đúng cái gì mà dạ vâng ạ à, em dừng lại ngay ạ à. mệt quá mệt thế chạy thêm ba vòng nữa em vào đây làm gì cho em thở tí cho em gặp giám đốc ạ à. dạ báo cáo anh có người gặp anh ạ mời vào vào gặp giám đốc thì cứ nói luôn là vào gặp giám đốc đề dạ. đạt người ta là trợ lý thì cứ nói luôn nên cứ, cứ, cứ, lằng nhà lằng nhằng dạ báo cáo anh ạ à. chết chết xin lỗi xin lỗi nhá dạ báo cáo anh ạ à. ừ em xin gì giới thiệu ạ ừ, chị giới thiệu đây vâng đấy em em à. dạ, dạ, dạ. làm gì đấy khổ đừng thấy vua ăn mặc giản dị mà coi thường nhá dạ vâng ạ à. giám đốc đấy khổ quá gom có mấy năm thâm niên làm massage cứ nhìn thấy chân tay cứ phải xoa bóp à quá vớ vẩn em mà xin tự giới thiệu à. em là trương như phải nhà em ở khu uh, cư giãn dân uh, nhân phụ đấy ạ à, vâng khu nhân phụ đấy vào vâng ạ à, rồi rồi tốt tốt à thế ở à, đấy à, tốt chứ hả dạ vâng tốt ạ ờ, sơn tốt không sơn tốt ạ ờ, gạch tốt không gạch tốt ạ gạch tốt ạ à? thế không khí xung quanh tốt không không khí xung quanh tốt ạ môi trường tốt ạ cảnh quan tốt ạ à, ngủ tốt ạ ăn Ý, không tốt ăn không tốt à vâng sao đấy toàn sạn sao lại toàn sạn là thế nào cơm sạn canh sạn rau sạn cá sạn thịt sạn ạ à rồi rồi rồi rồi tôi thông cảm với chị vệ sinh thực phẩm bây giờ là, là nó, nó phức tạp lắm Dạ không ạ à. Em không đến đây nói về vấn đề vệ sinh ạ à. ờ. Em à, nói tức là thế này Tức là toàn vữa đấy ạ Vữa là như nào nhỉ? Tức là thức ăn toàn vữa Cơm vữa, canh vữa, rau vữa, cá vữa, thịt ừ. vữa À tôi hiểu rồi Vâng Tức là cơm nhà chị không ăn Vâng. Canh nhà chị không ăn, cứ để vâng. vữa ra mới ăn dạ. Nóng thì không ăn, để vữa ra mới ăn gì Dạ không ạ à. Ý em không phải nói như thế ạ à. Thế như nào? Ý, ý em nói là thế này Gớm vữa của các anh đẹp quá cơ Giữa mùa hè mà rơi như tuyết rơi mùa đông À Chị đến đây trình bày vấn đề nhà cửa nhà chị ấy. Dạ vâng ạ, à, đúng rồi, rồi ạ Nói luôn thì <laughs> thế này nhá Vâng Về cái khu nhân phụ ấy Vâng Là hồi tớ chưa về đây nhận công tác Vâng Có vấn đề gì chị trình bày với cả cái cậu trợ lý của tớ đây Anh nhá. kia ạ ờ. à, Anh kia Tớ xin giới thiệu vâng. Đây là trợ lý của tớ Tên là Tên là gì ạ? Này, tên là gì ấy nhỉ? Đây đây, tên là gì ấy? Trương Như Phẩy Không, à, cậu ấy Em á Ừ à, à, Tên em á Tên cậu ấy Em hot ạ Hot gì? Không, em hot gì đâu À, anh ấy lại đá đểu em Không phải hot cái gì Trần Văn hot thôi ạ à. Trần Văn hot gì? Anh hỏi thế thì em hiểu em, hỏi, em hỏi anh thì anh bốc cái gì? em hot không thôi ạ à? Đây, dạ vâng. có vấn đề gì thì cứ trình bày với ờ, cậu hot của tôi đây À vâng, anh này ạ à? Vâng, vâng này bây giờ tớ phải giang tớ uh, giao ban với mấy phòng bên cạnh nhá ấy còn, anh còn ra mắt mấy cái phòng ban bên cạnh không anh ơi không anh ơi không, anh anh, anh, bông ơi khổ quá nhỉ nó sao em là trợ lý của anh không được có biết để để em đưa anh đi tớ, tớ phải đi anh bông ơi hai nhỉ có thì rủ nhau đi hết thì ai tiếp tôi đây nhỉ có thì định thế nào nhỉ đi đâu đấy đi đâu có việc gì trình bày đây việc bữa đấy này cơm sạn canh sạn phải biết gạt ra mà ăn thế làm sao bây giờ tôi hỏi chị bây giờ bát cơm chị đang ăn con rán nó bay vào bát canh chị đang uống con ruồi nó nhảy vào thế cứ thế nó cứ thế mà cho mồm ăn à bây giờ mình lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu à, phải tự mà biết lo đến cái, cái ăn uống chứ Xin lỗi anh nhá Vấn đề cơm sạn canh sạn tôi trả vác thân của tôi đến đây làm gì Vấn đề là vấn đề ở chỗ chồng tôi cái kìa Đang nằm cấp cứu ở trong bệnh viện cái kìa Chồng chị nằm cấp cứu bệnh viện liên quan gì đến chúng tôi Tại sao lại không liên quan đến các anh nhỉ Thế làm sao? Làm sao chồng cấp cứu làm sao mà cấp cứu? Vừa rơi. Vừa, vừa rơi thế nào? Này, tôi nói cho anh biết nhé. Thế cái trần nhà nó có liên quan đến các anh không? Thì trần nhà nó liên quan đến công ty xây dựng chúng tôi Thế nhưng mà tại sao lại vừa rơi Thế làm sao chồng đi cấp cứu Vừa rơi mà chết được người à Nghe tôi nói đây này có hai con thạch thùng nó đang mây mưa với nhau này này này này này gì tôi đề nghị chị trình bày cái gì chị đi thẳng vào vấn đề nhá ừ tự dưng chồng đi cấp cứu là hai thạch thùng mây mưa thạch thùng mây mưa là thế nào mây mưa là cái gì ơ cái anh này buồn cười nhỉ người ta nói thì người ta cũng còn phải có cảnh quan xung quanh chứ hoàn cảnh nó xô đẩy con người ta đến thế chứ lị thạch thùng mây mưa là thế nào nghe tôi kể này trên trần nhà có hai con thạch thùng nó đang <clears throat> này nọ này nọ này nọ chồng đi cấp cứu về tự dưng lại liên quan đến thạch thùng lại nọ kia đó đây nói tiếp đi làm sao hai con thạch thùng nó đang abc abc abc biết rồi nhau. đang abc vâng abc bỗng tự dưng nghe đến phịch phát phịch phát rơi thẳng vào đầu chồng không phải rơi vào đầu chồng cả một mảng vữa thế này rơi trúng nồi lẩu này gì chị à, tôi tôi nói một lần nữa nhá sao tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện ba lăng nhăng với chị nhá ô hay tôi nói rơi chuyện... nồi lẩu làm sao mà chồng đi cấp cứu anh này buồn cười nhỉ chứ nó phải dắt dây liên quan đến nhau chứ lị rơi vào nồi lẩu cái nồi lẩu đang sôi ở 90 độ nó mới đổ ụp một cái vào người chồng tôi bằng độ chín đi cấp cứu trong bệnh viện Ôi đi kìa ơi Ôi giời ơi Cái gì Hai con thạch thùng nó đang nọ kia ABC với nhau ABC với nhau Cả một mảng vữa bằng cái mâm dây phịch một phát xuống nồi lẩu sôi 90 độ 90 độ Thế xong rồi là nồi lẩu đấy nó lại ụp vào người chồng xong rồi bỏng độ 9 nằm cấp cứu trong bệnh viện Vâng Thế mà còn đứng đấy mà mà mà, mà đứng đây cãi nhau hả? hả? Không đi vào chăm sóc chồng nữa còn đứng đây cãi nhau điên à? Hả? Ô hay buồn cười nhỉ Thế bây giờ tôi không đến đây để tôi trình bày sự việc với các anh Để các anh đến các anh sửa chữa Rồi đến một ngày nào đấy lại có hai con thạch hùng Nó lại mây mưa với nhau Nó lại ABC ABC với nhau Ờ, nó lại nọ kia nữa Thế xong rồi là cả một tảng lúa nó lại rơi đúng vào nồi lẩu Thế nồi lẩu đấy nó lại ụp vào người tôi Tôi bỏng độ chín đi bệnh viện thì ai hả? Lấy ai thăm ai hả? À, à, lấy ai thăm ai hả? À? hả ôi tôi chết khổ quá cứ quen đánh chồng ở nhà chết chữa này hả tôi không phải thạch thùng nhá vâng này mà tôi cũng không phải này nọ nọ kia với anh nhá vừa phải thôi nhá thế bây giờ định có giải quyết mỗi nào? hai con thạch thùng thôi mà chị bảo là đến hai cả hai vợ chồng chị phải đi vào bệnh viện cấp cứu sao nhà chị đen đấy đen này gì? tôi nói thật nhà chị nó phải gọi là một cái tổ chim lợn chứ không phải là cái nhà nữa làm gì có nhà ai đen đến thế mà tôi hỏi chị làm sao vữa nó không rơi vào nhà khác mà nó chỉ rơi vào nhà chị Úi giời ơi không rơi vào nhà khác Cái nhà ông hàng xóm bên cạnh nhà tôi đấy Cũng bị vữa rơi đấy À sao cũng rơi nồi lẩu Úi giời ơi Sao cái khu nhà này đời sống cao nhà nào cũng toàn ăn lẩu thế này à Không phải là rơi vào nồi lẩu Rơi vào đâu Mà thế này Con chim nhà ông hàng xóm Nó xinh đẹp là thế Nó hot hay là thế điên này. Thế mà cả một mảng vữa Nó rơi đến bụp một phát Đẹp lồng toe mỏ chết tươi Thế là là là là nhà hàng xóm là bị uh, Ok ông hàng xóm là bị vữa rơi bẹp chim gì Đâu ai đi vướng ấy Tè chim là ông hàng xóm Kể cả là tòe mỏ chim nhà hàng xóm nhá ừ. Cũng không liên quan gì đến công ty xây dựng chúng tôi nhá Ô hay Chị, chị, chị, chị tên tên gì nhỉ? Dạ, em, à, em tên là Trương Như Phẩy ạ Phẩy, Phẩy gì? Vâng Thế tôi, tôi hỏi chị, thế chị có biết là cái công ty nào nó thi công cái công trình nhà chị không? Thì à, công ty uh, Cola Cola À, biết là Cola Cola nó thi công công trình đấy rồi gì? Vâng à, Thế thì phải đến Cola Cola mà, mà, mà đòi hỏi trách nhiệm tại sao đến đây? Hả? Ô hay, cái anh này buồn cười nhỉ? Thế bây giờ người ta nói là công ty của anh Là thầu cái công trình này Thế bây giờ tôi không đến đây thì tôi đến đâu hả Khổ quá sao đây tôi nói cho mà nghe Đúng là lúc đầu công ừ. ty chúng tôi trúng thầu cái công trình đấy Rồi. Thế nhưng mà chị phải biết Công ty chúng tôi là một công ty rất có uy tín Thấy chưa ừ. Cứ đầu năm chúng tôi đi thả thầu Thả thầu Chúng tôi đi thả thầu Rồi Xong đến là một lúc là ồ ạt tất cả một lúc ừ. Đều trúng thầu hết Trúng thầu Trong khi đó chị phải biết là năng lực nó có hạn Cái gì năng lực gì nhân lực nó có hạn cho nên chúng tôi mới phải phải phải là uh, ờ, ờ, bán thầu chứ gì không gọi là bán thầu thế gọi là gì anh em cùng nghề với nhau người ta gọi là uh, chia sẻ công việc này tôi nói thật với anh nhá công ty các anh quá thể lắm nhá lúc mà nói bán nhà cho người ta thì nói hay nói tướng lắm vào sao mà mồm cứ dẻo quẹo quẹo như thế à nào thì bảo là nhà chất lượng lắm nào thì bảo là sơn tốt lắm nào thì bảo là gạch tốt lắm nào thì bảo là phòng cháy chữa cháy an toàn lắm đấy an toàn cái kiểu gì hả xong rồi đến lúc các anh dụ dỗ chúng tôi đặt bút ký vào hợp đồng rồi các anh lại còn khuyến mại cho chúng tôi thêm ba khóa đào tạo đào tạo nào ai đào tạo gì ô thế quên rồi à hot quên rồi à ba khóa đào tạo nhá khóa thứ nhất gọi là khóa nhảy dù ừ. khóa thứ hai gọi là khóa trượt máng mà tôi nói cho các anh biết này Quá thể là quá thể ở cái chỗ này này Lại còn ăn bớt cả một công đoạn nhá Đấy là ăn bớt một khóa học Anh biết có bớt khóa học gì không hả? Khóa nào? Chính vì cái khóa học này chồng tôi không được học Cho nên chồng tôi mới phải đi cấp cứu trong bệnh viện đấy Khóa học gì? Khóa học gì à? Đấy là khóa học né vữa tôi nói cho chị nghe người ta người ta khuyến mại cho mấy cái lớp gọi là đề phòng khi mà có hỏa hoạn là thang máy bị đứt cáp thôi chứ còn bây giờ không đi học đấy là do mình mà tôi nói cho chị nghe rồi có thế nào đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến công ty chúng tôi cả không liên quan chúng gì. tôi đã bán thầu tôi chả hiểu chúng các tôi anh đã làm chia sẻ công việc cho cho cho bên cola cola rồi cho nên là sang bên đấy mà đòi hỏi nhá này chia sẻ công việc cái gì tôi chả hiểu các anh xây nhà chung cư cái kiểu gì mà ai lại thế này chứ vào trong toilet mà lại phải vừa đội nón mặc áo mưa ai tôi đi vào rửa tay thì lại ướt chân ai vớ va vớ vẩn thôi đi sang cô la cô lác mà mà mà mà, mà, mà, mà hỏi người ta ôi tôi đi sang cô la cô lác thì người ta bảo tôi là sang công ty a sang công ty a thì bảo sang công ty b sang công ty b thì bảo sang b phẩy sang b phẩy thì bảo tôi sang b phẩy sang b phẩy phẩy phẩy thì bảo tôi sang phẩy phẩy phẩy phẩy thì phẩy phẩy đi thêm một vài công ty nữa thì mặt tôi rỗ tôi đã nói với chị rồi đi sang bên la cô lác mà đòi hỏi tôi biết cái bức xúc của chị nhưng mà chúng tôi không có trách nhiệm cứ đi sang bên đấy phải cố gắng phải thêm phải nữa đi nhá sẽ được việc nhá đi đứng à? đây nói bá một mép cũng có được cái gì đâu ô hay nói rồi không nghe đi đi tôi bảo nhá tôi sang bên cô la cô lắc tôi phẩy nốt quả này nhá sang bấy mà nó không chấp nhận tôi phẩy nhá tôi về tôi phẩy cả công ty anh nhá cho công ty anh toàn thể công ty anh mặt rõ luôn nhá Về chưa? Ôi, trời ơi, làm sao mà trông như con ma đấy kìa Ôi, Đi rồi à? Quá Phải hóa trang chứ Hóa trang cái gì? Sếp buồn cười thật Khổ lắm cơ Cái ca đẻ khó như thế này Sếp lại bắt một mình em ngồi em giải quyết Làm sao mà em giải quyết ờ, được Cậu buồn cười nhỉ Thế cái công trình ấy tớ có được ừ, hít tí hoa hồng nào đâu sếp nghĩ là sếp tưởng là em cũng ngon ăn lắm nhỉ? à Em cũng có được tí nào đâu thế đi đâu cái ông giám đốc trước ý hăng hái với công việc quá à. một mình đớp hết à. không chia chác cho ai cả à. chính vì thế em mới cú à. em mới phím cho bên kinh tế người ta đến người ta làm bảy đi chính em đấy à. kể cả là sếp sau này em với sếp thì lại khác em với sếp là có ba em có tỷ lệ hẳn hoi em gần này ừ. sếp biết rồi biết rồi biết rồi biết rồi biết rồi cho nên là không bao giờ có chuyện đó cả rồi không? rồi rồi rồi đấy sếp yên tâm nói rồi nhá tất cả các công trình ấy thì ờ, rút thép thì rút nó cũng vừa vừa thôi ăn bớt xi măng thì cũng ăn bớt nó vừa vừa thôi dân người ta đến người ta kêu đau đầu lắm khổ quá em biết rồi rồi alo ờ bốc nghe đây nè của cậu đấy của em á à. alo rồi rồi yên tâm ừ rồi được rồi anh sẽ về ừ, ừ thế nhá rồi rồi ok ừ. ô tôi... À, anh, anh ơi gì đấy anh bốc ơi em xin phép cho em về về về về sớm một tí không nhà em có việc thật dạ. nguy hiểm lắm rồi anh đang giờ làm việc về về thôi anh anh cho em về sớm một tí thôi không cũng lát nữa em quay lại cũng được vâng, dạ. đứng đây dạ. đang giờ làm việc đi đâu dạ ăn lẩu ạ ăn lẩu nó sao ăn lẩu dạ ôi trời ơi khổ quá anh ơi bà bà bà bà bà mẹ vợ em em mới mua cho cái nhà chung cư hôm nay bá lại phấn chí thế nào bá lại tổ chức ăn lẩu tại gia mà nhà em thì nhiều thạch thùng lắm em em em xin phép em về nhé con con này. quay lại nhá này thế còn cái công trình nhà vệ sinh ấy thì có trồng hoa hồng ở đấy không